Once every decade, we have a chance to shape the future of our state and our country by participating in the census. As Californians, we have an opportunity, even a responsibility, to claim what is rightfully ours billions of dollars for better schools, safer roads, and healthier communities. There's power in your existence. Representation matters. You matter, and your participation gives voice to our state and the values we believe in. In California, we're not sitting on our hands. We're rolling up our sleeves and we're digging in. We're knocking on doors, working with schools and clinics, businesses, and communities in every corner of our state. We're working together, fighting for one another. We must do this, not only for ourselves, but for our children, for our families, and for our communities. For our mothers. For our fathers. 做不着生子。 por nuestros padres. Don't let anyone count you out. This is your state and your country, and you deserve to be counted. thưa quý vị, chúng tôi Trần Hùng Tiếp một lần nữa xin tái ngộ cùng quý vị. Hôm nay chúng tôi có mặt tại một cái Food Distribution Center của UH và cũng là một chương trình của County 2020 ở San Diego và ờ, Pháp với lại UH làm chương trình này của thứ sáu để cho phát ờ, phát ờ, đồ ăn cho những người nghèo của khu San Diego và cũng trong cơ hội này chúng tôi có gặp được một cái anh quy Trần là một người gọi là chủ tịch của tổ chức Việt Vote chúng tôi cũng có cơ hội để nói chuyện với anh. Mời quý vị theo dõi của hệ chúng tôi với Việt Vote và Census 2022 năm 2020. Xin chào anh Huy. So anh Huy, anh hiện bây giờ này là một thành viên của Việt Vote. Anh có thể cho biết là những cái công tác của Việt Vote làm cái gì thưa ông anh? So cái nhóm Việt Vote của tụi em là uh, bắt đầu làm công chuyện ở à, 2018 à, cái nhóm này để dành ra để giúp đỡ cộng đồng người Việt Nam mình về những cái chuyện bầu cử chứ lại uh, mấy cái chuyện uh, civic engagement tại vì nhóm của tụi em á, suy nghĩ là người Việt Nam mình không có đi bầu cử nhiều mà nếu mà mình đi cầu bầu cử nhiều đó thì mình có cái tiếng nói mạnh hơn ở trong cộng đồng của mình cho cái thành phố của mình dạ. Thế nếu như vậy thì việc vote trong cái thời gian mà làm cái thống kê dân số đó thì cái tổ chức việc vote gọi là tham gia vào chương trình này như thế nào và hôm nay tại vì thấy anh đứng trước cái cái census billboard và cũng có thể nói là một thành viên của cái census How Me 2020 yes. anh có thể cho biết thêm về những công tác của anh làm chung từ việc vote qua bên cái census là như thế nào thưa anh? So um, thống kê dân số là cái chuyện mà người nhà, nhà nước Mỹ đếm bao nhiêu người ở trong mỗi cộng đồng uh, cứ 10 năm mới làm một lần và cộng đồng người Việt Nam mình á, thì uh, ờ, 10 năm về trước mình tím thiếu ảnh hưởng cái cái cái đó ảnh hưởng về cái tiền mà nhà nước uh, tài trợ cho cộng đồng của mình ảnh hưởng nhóm của tụi em suy nghĩ là cái chuyện thống kê dân số rất là rất là cần tại mình phải làm sao á, mà cộng đồng mình điểm đầy đủ để mình có nhiều tiền thêm về về thành phố San Diego để giúp đỡ cộng đồng người Việt Nam mình ảnh hưởng tụi em mới bắt đầu tham gia với lại cái chương trình um, County 2020 uh, để uh, mình nói chuyện với cộng đồng tại vì cộng đồng người Việt đó dần thấy mặt mình người Việt nói chuyện thì tin tưởng hơn thì người ta mới uh, thì dân chúng mới uh, mới mới làm đơn để tìm điền đơn uh, để mình uh, đến cộng đồng mình đầy đủ nếu như vậy công tác của anh bên Việt Vote và cái census hoặc là cái chương trình thống kê thì anh em đã làm được những chuyện gì và hợp tác như thế nào vào cái chương trình này so um, so nhóm của tụi em lúc tháng 1 bắt đầu gọi điện thoại với lại cộng đồng người Nam mình ở City High ờ, rồi nói chuyện với dân chúng về cái chuyện thống kê dân số rồi nhắc nhở người ta là uh, nhắc nhắc nhở dân chúng là uh, cố gắng làm uh, tiền đơn lúc mà lúc mà đơn gửi về tới nhà của dân chúng lúc là uh, tháng 3 và bây giờ thì tụi em bắt đầu dẫn uh, sắp sửa ra một cái social media campaign tức là tụi em sẽ quảng cáo về uh, thống kê dân số còn mạnh hơn nữa ở trên Facebook, ở trên uh, YouTube, ở trên media uh, rồi xong rồi uh, thắt cấp các uh, mấy cái chỗ business của uh, nhà hàng đồ của City Hải sẽ có có tin tức thêm nữa nhưng mà có một cái chuyện rất là hay và tụi em suy nghĩ như vậy tại vì có nhiều uh, khi mà làm đơn á thì không có có nhiều người không có biết tiếng Mỹ giỏi anh thử um, tụi em bắt đầu làm chuyện giống như vậy đó là quảng cáo nói là nếu mà cô bác nào á, mà không có nói tiếng Việt giỏi đó à, không sorry, không nói tiếng Anh tiếng Anh đó, dạ. thì uh, liên lạc với lại nhóm tụi em thì em sẽ gọi em sẽ giúp đỡ dạ. mình có thấy khó khăn gì khác nữa không trong cái cộng đồng Việt Nam nói mà ngoài cái ngôn ngữ ra những cái lo ngại về cái tin tức của mình bị nhà nước sử dụng cho những chuyện khác dạ, thì nếu mà như vậy đó mình làm sao mình có thể giải thích hoặc là làm sao mình có thể vượt qua những cái đó cho cộng đồng của mình hoặc là những người mà anh tới anh tiếp xúc thì làm sao mà có thể khuyên họ hoặc là khuyến cáo họ là những cái công tác này nó không có phải là tại từ chính phủ muốn lấy tin tức của mình để đi bán hay là làm những cái chuyện gì khác ngoài cái cái là đếm con, con số của mình là như thế nào thôi. Dạ. Yeah. So um, cái chuyện thứ nhất là tụi nhóm tụi em là người Việt trẻ rồi nói chuyện với cộng đồng nó cộng đồng thấy người Việt mình nói chuyện chung nhau thì mình uh, mình mình hốt là chỉ được là uh, cộng đồng thấy người tin tưởng mình yeah. Dạ. để làm cái chuyện đó với cái chuyện thứ hai đó là tụi em rất là uh, tụi em giải thích chia lại người nào mà tụi em nói chuyện người nào ở trong cộng đồng người Việt nói chuyện về thống kê dân số là là nhà nước đó, nó bị luật nó có cái luật đó là tụi xem xét cái thông cái thống thống kê dân số này không được chia sẻ chung với ai hết trơn yeah. Dạ. không được chia sẻ chung với nhà nước nào hết thành thử rồi những cái thứ ba đó là mình phải nói cho nói rõ ràng cho dân chúng biết đó là tên họ đồ của người ta sẽ không có được chưa cho không có được bị ảnh hưởng về cái mấy cái chuyện như Medicare, Medicaid, uh, welfare, the housing cái chuyện nó không có ảnh hưởng gì. Nếu nếu mà như vậy á, trong thời gian <laughs> Covid thưa quý vị chúng tôi cũng đang có mặt ở đây chứ không phải là không nhưng mà chúng tôi phải đứng xa anh anh Huy tại vì chúng tôi làm cái chương trình này trong cái khoảng cách thì thưa anh Huy nếu mà như vậy trong cái thời gian Covid này đó mình có bị trở ngại như thế nào tại vì thì anh em có những cách nào để mà có thể tiếp xúc với họ ngoài cái vấn đề gọi là email hay là gọi phone ra? So um, cái chương trình thống kê dân số của nhóm tụi em tính làm đó là từ tháng 1 mình gọi cộng đồng lên nói chuyện để báo tin cho người ta biết trước vâng. là sẽ có thống kê dân số mẫu đơn tới gửi tới vâng. nhà nhưng mà tới cái lúc mà covid happen covid uh, bị bị xảy ra thì tụi em mới thấy vậy suy nghĩ là mình không có được đi bộ ngoài đường nữa tại vì cái lúc đó tụi em em tính vào tháng 3 tới tháng 4 mà nhóm yeah. Dạ. của tụi em đi gõ cửa rồi nói chuyện với cộng đồng thì nếu bây giờ khó khăn bây gì xảy ra dạ. như vậy thì có bị trì trệ hoặc là bị thiếu đi những cái con người mà phải cần đi tiếp xúc không hay là sao dạ có có tức là có thì uh, ờ, bây giờ đó là cộng đồng của San Diego là có 60 mấy phần trăm dân chúng đã tiền đơn rồi mình vẫn còn 30 mấy phần trăm nữa mà hay đó là nhà nước dời các hạng lại từ tháng 7 cho tới tháng 10 tức là bây giờ mình vẫn còn 3 tháng nữa để um, nói chuyện với lại cộng đồng với lại dân chúng uh, ờ, khuyên khích người ta điền đơn uh, nhưng mà bây giờ mình vẫn chưa không có đi bộ được thành thử tụi em phải làm mấy công chuyện giống như là quảng cáo ở trên social media quảng cáo trên Facebook quảng cáo ở trên uh, YouTube yeah. Dạ. để nói chuyện cho dân chúng biết rồi xong rồi tụi em vẫn còn gọi số điện thoại vẫn còn gọi vô gọi điện thoại vô chứ cộng đồng nói chuyện với mọi người rồi hỏi người ta à, nếu mà có ai mà có không I mean, có ai mà chưa có điền đơn á mà có cần giúp đỡ thì nhóm tụi em sẽ giúp vậy cái tổ chức của anh có khoảng chừng bao nhiêu anh em thiện nguyện hay là làm việc như thế nào và cái cái cái công tác mà của anh bên việc vote với lại County 2020 thì nó hợp tác như ra làm sao À, I'm sorry, anh Cái cái nhóm việc Vote của anh nó có tất cả bao nhiêu anh em làm việc về cái cái cái chương trình này và việc Vote hợp tác với lại Kaomi 2020 là như thế nào? So, nhóm của tụi em mới thành thử tụi em bây giờ có cỡ chừng 15 người ừ. mà tất cả mỗi người là volunteer hết là người tình nguyện hết yeah. Dạ. thành thử tức là tụi em họp chung với nhau mình trẻ mình họp chung với nhau thì mình thương cộng đồng của mình mình muốn xây dựng cộng đồng khởi nghiệp Việt Nam mình mạnh hơn anh hiểu tụi em bỏ thời gian riêng của mình ra để mình làm cái chuyện này tại vì mình tin tưởng về cái cộng đồng của mình um, nhưng mà bây giờ tụi em chỉ toàn là người tình nguyện không mà thành thử mỗi ngày hãy like you know, một có ai mà có bao nhiêu thời gian dư thì mình bỏ vô mình nói chuyện ừ. thôi thì anh thấy là cái tầm quan trọng của cái thống kê và dạ. cái lá phiếu của mình thì một trong hai cái thì cái nào nó quan trọng hơn hay là mình cảm thấy cái nào nó cũng quan trọng giống nhau tại hai hai cái đều quan trọng hết tại vì dạ. cái cái hai cái đều quan trọng hết tại vì cái thống kê dân số nó chỉ có nó chỉ làm 10 năm một lần Đúng mà rồi. nếu mà mình làm thiếu á, thì cái tiền tài trợ của nhà nước á, sẽ bị ảnh hưởng tới 10 năm rồi sure. tại vì mỗi người á, nếu mà mỗi người mà thiếu uh, không có điện đơn đó, là mình bị mất 20 ngàn đồng yeah. Dạ. uh, ờ, cái đó rất là nhiều tiền phải không mình cần rất là nhiều tiền tại vì thành phố CD2 bây giờ nào hoặc là người Việt Nam mình dưới này mình có cần rất là nhiều tiền để xây dựng giống như là đường phố đồ mình cái thành phố này nó vẫn còn rất là cần nhiều tiền để phải sửa yeah. Dạ. nhưng mà cái bầu cử mình vẫn còn phải quan trọng hơn tại vì sao tại vì em đi họp nhà nước nhiều lắm em biết nhiều rất là nhiều tin tức nhưng mà mỗi lần mà em muốn nói chuyện với Ờ, nói chuyện với lại mấy cái ông mà mấy cái ông uh, ông uh, elected official của của nhà nước uh, nhà nước San Diego như này em không có nói là người Việt Nam mình cần như vậy cần cái kia cần cái này nọ được nhưng mà nếu mà mình không có bầu á, thì tụi nó đâu có thèm giờ mặt mình yeah. Dạ. bởi vậy em mới em bây giờ đang khuyên cộng đồng người Việt Nam mình làm ơn bầu cử tại vì nếu mà 40 ngàn người mình mà bầu cử cùng, cùng chung với nhau đó em không cần biết ai bầu sao cũng gì hết trơn nó chỉ cần biết là mình có bầu cử hay không nếu mà mình có bầu cử nó sẽ sợ hãi mình thôi yeah. Dạ. mình nếu mà em có nếu mà cộng đồng mình có 40 ngàn người bầu cử thì em sẽ vô trong đó nói hey mình làm chuyện cho người Việt Nam mình nhìn đi nhưng mà yeah. Dạ. không làm á tao kêu tụi này không có đi bầu cho mày nữa yeah. Dạ. phải không Ok, cảm ơn anh rất là nhiều và cảm ơn quý khán giả. Thưa quý vị, chúng tôi là Trần Hùng Tiết. Hôm nay đã interview với lại anh Huy tại uh, trung tâm UPAC đang là làm cái distribution food, tức là cho đồ ăn cho những người nghèo ở chung cư San Diego. Và chúng tôi sẽ mang mask lên để nói chuyện với anh um, anh Huy một uh, là, là cuối. Thank you anh Huy rất là nhiều và cảm ơn anh Huy tới chương trình của Cảm ơn anh Huy. Dạ. Thank you.